nhìn dòng đời vội vàng qua tay ai biết mai sau lòng ai đổi thay một ngày mình đã từng nhìn thề bên nhau kết nghĩa anh em giờ mãi mất nhau vì đâu hãy thế nhân này bên ta chọn tình một đời dù bao dòng anh em kêu sơn lòng chẳng đôi rời cùng sát vai sóng chết bên nhau vượt môi chờ ngày giờ nhìn lại con ai đêm đầy dài mịt mờ riêng ta nhân nghĩa trong tim để hoen bóng rừng xa lạ rồi bên đời gặp hành chơi vơi chỉ lớn mình mong để ta biết đâu khắc sâu trong tim ta nguyện tròn ven tình vì cớ sao ích kỷ bản thân huynh đệ can tình đã mất nhau ta xa dần nhìn chung xin một lần được khao huynh đệ ơi kỷ niệm cùng ký ức bên nhau một thời mãi tới đây nguyện khắc sâu mênh mông đời ta biết đâu dừng chân mãi khắc sâu trong tim ta nhiều tròn ven tình vì cớ sao ích kỷ bản thân mình để can tình đành mất nhau ta xa dần miền chung xin một lần được khao huynh để ơi mình từng ký ức bên nhau một thời mãi tới đây nguyện khắc sâu mãi khắc sâu khắc sâu khắc sâu lời nguyện thề đàn lòng dấu bao con sóng gió quyết không rời về. nhưng khi tôi nghĩ đến anh em hình đề một thời bên nhau bao sinh ra từng khóe mi rơi kỷ niệm từng ký ức bên nhau một thoải mái đây đây nguyện khắc sâu